Ok, hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Lời đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn anh em Trịnh Xuân Thành Anh em Trịnh Xuân Thành là người ủng hộ của kênh Cho tới uh, thời điểm hiện tại là đã được 9 tháng rồi Xin được trân trọng cảm ơn những cái tình cảm của anh em dành cho tôi trong suốt cái thời gian vừa qua Mặc dù là tôi biết là anh em Trịnh Xuân Thành gần đây là cũng bận làm việc Đấy, bận công việc nên là cũng ít xem tôi hơn Đấy, và anh em Trịnh Xuân Thành thì cũng thích là xem tôi livestream trực tiếp hơn là xem xem clip mà tôi up lên đấy à, tôi cũng phải rất là xin lỗi anh em là giờ gần đây tôi cũng khá là bận nên tôi không thể nào livestream được vì vậy tôi xin được gửi lời xin lỗi tới anh em là đã không thể là mà phục vụ anh em được một cách chu đáo và tận tình thế nên là tôi mong anh em là sẽ bỏ qua và à, vẫn tiếp tục là ủng hộ tôi anh em nhé nội dung của video ngày hôm nay sẽ là một cái video đặc biệt tôi sẽ cố gắng hướng tới một cái đội hình mà tôi uh, làm theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung Hai năm rồi anh chưa làm lại bộ siêu đẻ Rất mong anh sẽ làm lại bộ đó một lần nữa Cái bộ đó thì nó có gồm có cây, có sâu, có sói và kẹp với bít Ok nhá, ok Let's go, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ xây dựng cái bộ siêu đẻ Theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung Anh em nhá Trong cái thời điểm hiện tại ấy Thì phải chia sẻ thật với anh em là như thế này Có rất nhiều các anh em có gửi tin nhắn cũng như là comment ở trên video clip ấy Là yêu cầu tôi làm cái bộ này bộ kia Thực ra là nó rất nhiều nha anh em nhá Nên là tôi sẽ phải chọn lọc Thứ nhất ấy Nó sẽ phải là một cái um, ý tưởng hay Nó phải có một cái ý tưởng hay và nó ra là một cái nội dung Cái việc ý tưởng hay nó hết sức là quan trọng Nó là cái điều quan trọng nhất Một cái ý tưởng hay nó sẽ dẫn tới là một cái video clip có nội dung hay Tuy nhiên cái việc có nội dung hay ấy, nó còn phải liên quan đến cái việc là tôi có thực hiện được không nha anh em nhá chứ không phải là ra một cái đội hình mà ừ, ví dụ như là có ông yêu cầu là chơi uh, chơi chơi chơi con unicorn sau đó thì uh, làm co dồn đồ toàn bộ cho unicorn làm co thì tôi phải nói thật với anh em là như thế thì bằng đánh đố nhá anh em nhá ừ, như thế thì khó lắm lại còn top một nữa thì rất khó mẹ dồn đồ cho con unicorn một cái con mà nó không có tí đam nào luôn ấy Nó không có đam Mà lại dồn đồ cho nó Quá là bằng đánh đố anh em ạ Đấy Tôi nói thật với anh em Nằm trong top 3 thôi là đã thấy là vãi cứt rồi Chứ đừng có nói là top 1 nhá Chứ còn vớ vẩn ở chơi thì không biết là bao nhiêu cái trận top 8 để được một cái trận top 3 Để mà ra được cái clip Khó lắm anh em ạ Thế nên là anh em nếu mà anh em có yêu cầu ấy Thì anh em cũng phải xem xem là cái yêu cầu của anh em ấy Nó có khả quan không nhá anh em nhá chứ tôi cũng biết là sức của tôi thì nó có hạn thôi nhá anh em nhá giới hạn của bản thân thì nó, nó cũng chỉ có từng đấy thôi chứ nó cũng không thể làm mà nó thành thần thánh được <laughs> anh em ạ nhá nên là anh em cũng phải lưu ý là nếu mà anh em muốn cái tỷ lệ mà anh em ờ, cho một cái đội hình mà anh em yêu cầu tôi thực hiện ý mà tỷ lệ mà tôi thực hiện cho anh em ấy nó cao thì tốt nhất là anh em nên suy nghĩ thật kỹ về cái, những cái cái cái đội hình mà anh em yêu cầu tôi đấy đấy là cái thứ nhất nha anh em nhá nội dung thì nó sẽ phải là thực hiện được Đấy mặc dù là ý tưởng thì rất là hay Ý tưởng rất là hay Tuy nhiên không thực hiện được thì nó cũng sẽ không ra nội dung anh em nhá Thế nên là anh em hãy cân nhắc trước khi mà yêu cầu tôi là chơi một cái bộ gì đấy Ok Tôi sẽ chỉ thực hiện khi mà tôi có thể thực hiện được Nha anh em nhá Rồi Còn ờ, đến cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh em Vì cái việc là anh em Có rất nhiều anh em thắc mắc là có những cái đội hình mà Nó cũng không khó lắm Đấy có không khó lắm nhưng mà yêu cầu tôi um, mà mãi không thấy tôi đáp ứng thì nó sẽ có hai cái nó như này. Cái thứ nhất là có thể là cái đội hình của anh em thì nó quá là phổ biến hoặc là nó không có tạo một cái content hay. Chính vì thế là tôi cũng sẽ không thực hiện nhá anh em nhá. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, anh em có thể đợi lâu là bởi vì là thế này. Như tôi đã chia sẻ từ đầu ấy là có rất nhiều anh em yêu cầu phải nói thật là có rất nhiều Anh em có thể lướt qua cái comment ấy của những cái clip mà nó có nhiều comment anh em cũng có thể thấy là sẽ có rất nhiều người yêu cầu chưa tính đến những cái inbox của tôi vào trong fanpage có các anh em làm inbox của tôi yêu cầu tôi chơi thì nó sẽ có một cái đó là cái sự ưu tiên nha anh em nhá tôi sẽ chỉ ưu tiên cho các anh em mà nó có ba cái để tôi đánh giá sự ưu tiên cái thứ nhất là ưu tiên đầu tiên đấy chính là các anh em thân quen anh em thân quen ở đây thì nó có nhiều kiểu Đấy, có thể là các anh em mà đã ủng hộ tôi bằng qua cái việc là donate là một Thứ hai là anh em hay trao đổi với tôi Thân quen theo cái kiểu là chơi game cùng nhau các thứ Cái thứ ba là có thể là các anh em uh, đăng ký ủng hộ Ở trong cái hội viên Thì đấy là những cái đối tượng đầu tiên mà tôi sẽ ưu tiên Để tôi có thể thực hiện được những cái yêu cầu của anh em nhá Ở trên Youtube ấy Thì tôi có một cái hệ thống đánh giá uh, Hệ thống đánh giá của viewer để xem là viewer đấy là người ta sẽ như thế nào đối với kênh ấy thì nó sẽ có một cái hệ thống để đánh giá từng viewer một cái người xem à, người ta có tương tác nhiều không người ta có ủng hộ tôi không thì đấy là một cái hệ thống đánh giá riêng của youtube và chỉ có tôi xem được thôi đấy anh em không xem được nhưng mà tôi cũng sẽ lấy ví dụ luôn nhá để anh em thấy là ở đây là nó rất rõ ràng nhá ưu tiên cho những cái người mà ủng hộ tôi quan tâm đến tôi và hay tương tác với tôi Chứ không phải là là cái này là tôi ưu tiên bừa đâu nhá Đây thì tôi sẽ cho anh em Ví dụ luôn cho anh em để anh em thấy rõ là Cái này nó là cả một cái hệ thống đánh giá và uy tín luôn nhá Đây tôi lấy ví dụ Như ở đây anh em có thể thấy ở trên màn hình Đấy là anh em quang trần với ba cái huy hiệu bên cạnh Đấy, cái huy hiệu đầu tiên nó chính là cái huy hiệu hội viên lâu năm nha anh em nhá anh em quang trần đã đăng ký được một năm rồi thì đấy là cái huy hiệu một năm ở trên kênh cái thứ hai là cái sự tương tác của anh em Quang Trần đối với cả kênh Khi mà có cái huy hiệu trái tim này này Có nghĩa là anh em Quang Trần rất là hay gọi là like cho tôi Hay comment vào dưới những mỗi cái ờ, video clip của tôi ra là anh em Quang Trần đều comment và like cho tôi Đó, thể hiện là anh em Quang Trần rất là yêu quý tôi Cũng như là luôn ủng hộ tôi trong cái khoảng thời gian mà tôi uh, làm việc tôi ra những cái clip nha anh em nhá Và cái Ờ, cái cái uh, huy hiệu thứ ba ấy hình YouTube sau cùng ấy là cái huy hiệu mà đã đăng ký lâu năm nha anh em nhá. Anh em Quang Trần đã đăng ký tôi là đến bây giờ là tổng là đã được hơn 25 rồi. Đấy. Đấy nó là cái sự uy tín của anh em Quang Trần và anh em Quang Trần nếu mà anh em yêu cầu thì chắc chắn là với cái sự uy tín đấy thì chắc chắn là sẽ là ưu tiên đầu tiên. Đấy. Còn đối với các anh em khác, anh em có bất cứ một cái huy hiệu nào ở bên cạnh anh em thì anh em cũng sẽ được ưu tiên nhé anh em nhé Điều đấy chứng tỏ là điều gì? Là thứ nhất là anh em ủng hộ bằng cái việc là tài chính là ủng hộ hội viên Thứ hai là anh em tương tác nhiều Đấy anh em tương tác nhiều Thứ ba là gì? Anh em đã coi như là đăng ký tôi lâu năm Đấy tất cả những cái điều đấy là gì? Đều là ủng hộ tôi hết Chính vì thế nên là tôi sẽ ưu tiên cho các anh em ủng hộ tôi nhá Chứ còn anh em mà anh em không có bất cứ một cái huy hiệu nào bên cạnh cả Thì rõ ràng là cái độ tương tác của anh em nó chưa nhiều Đấy anh em cũng không like cho tôi Anh em cũng coi như là là không comment Đấy rồi clip thì cũng không xem nhiều Rồi cũng mới đăng ký Đấy mới đăng ký là bình thường Có ông thậm chí còn chưa đăng ký kênh Không đăng ký kênh ờ, Thế cũng yêu cầu Thì uh, tôi sẽ không thể thực hiện ngay được Nhá anh em sẽ phải đợi thôi Trận đấu này có thể là chơi chuyển sang kiểu chơi uh, chơi beat được nhưng mà <clears throat> bài này có vẻ như là nó không không ra nhiều beat lắm nhở. Từ đầu game đến giờ vẫn chưa chưa chưa ra được một cái con beat nào cho nó tử tế mà nó lên được hai sao. Kể cả con cây này bây giờ vẫn đang có hai con mà chưa ra được the rui để chúng ta có thể up lên hai sao được cái này. Chưa thể đẩy được nhiều. Ây à, thằng này mạnh quá nhờ Chết rồi Thế này khả năng mất chuỗi không nhở Mặc dù là tôi kẹp được bốn đỏ ở đây nhưng mà đối thủ có một cái con thỏ hai không biết là có ăn được không đây. Ăn được không nhở Hay quá. Con heo đẻ thêm một con, được được được được được. Rồi, 4 đánh 1, 4 đánh 1. Được. Hay quá nhở Có được cái chuỗi rồi anh em ơi, hay đấy. <clears throat> ra con đùi nào, ra con đùi cho xin một con đuôi cái Bây giờ tôi cần con đuôi này áp cái con cây lên Xong cho con cây vào đẩy cho nó khỏe anh em ạ Hiện tại thì cái việc đẩy của tôi nó vẫn chưa phải gọi là siêu đẻ được Cái này vẫn còn đang phải kẹp là Hunter kết hợp với đỏ Đấy nhưng mà không sao Một chút nữa là chúng ta sẽ có con cây hai sao thôi Tôi nghĩ là đuôi nó sẽ khá nhiều những cái con một tiền, hai tiền, ba tiền nó sẽ ra thôi Rồi Để tính xem là round tiếp theo gặp thằng nào HWT Ui rồi ôi Mẹ Gấu mết 2 sao phải cứt Gấu mết gấu đá Gấu mết gấu đá ra ba con gấu à ba con gấu lại còn còn còn còn lại thêm uh, cái bọn kẹp mết vào nữa thì đỡ làm sao được nhỉ chuyện này có vô vọng không nhỉ ra cây này áp lực cây lên hai sao level 7 à Up lên 7 kẹp thêm con cây có ăn được thằng kia không nhờ Trời Trông khó lắm Tách cái đội hình ra Quả này ấy, có up nhưng mà tôi nghĩ là khả năng cao là sẽ mất chuối Biết thế nhưng mà vẫn có cơ hội tôi vẫn up Có cơ hội tôi vẫn up lên nhưng mà trông giống như là khó lắm Anh em ạ, khó lắm ở đây nó có tới ba con gấu được không được không được không được không được không được không mẹ ơi nó lướt một phát chết mẹ hết rồi được không được không được không được không được không được không được không được không được không à à trông có vẻ khá được khá được bạn ơi rất tốt ồ ôi rồi vẫn giữ được chuỗi anh em ơi càng quá hay thế nhở được đấy Đây rồi sói này Thôi chuyển dần thôi anh em ơi Đây hai bit vào Thôi Hunter thì tầm này thôi nhỉ Có bit rồi Đây sẽ là cái gì Bit kẹp với cả cây mà Nó sẽ là bit kẹp cây đúng không Sói Sói cây sâu đây rồi có hết rồi Theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung này đã có đủ rồi đấy Ok Đây tròn tiền luôn này 30 tiền tròn Giữ cái lợi tức Ui nhưng mà thằng này trông có vẻ như Line Blade Line 2 sao rồi đi Ăn nổi không Ăn nổi không nhở Trông vẫn khá căng đến vị trí này Con cây vẫn có thể đẻ được tiếp kìa Ui Có vẻ như đẩy đối thủ là khá nhiều trong round này Được đấy Ồ oh. Tầm này ai sợ <laughs> Ai sợ tôi qua thăm Cứ cái tầm này mà qua nhà mỗi người thì chắc là đẩy mỗi ờ, rào khoảng 15 máu thôi Nhẹ nhàng Rồi Bây giờ nhá, để mà kịch bản nó gọi là perfect hơn thì nó sẽ phải có một con một con cây hai nữa, một con Whispersia hai sao nữa và một con mèo anh em ạ. Thì nó mới là perfect. Rồi, lấy cái chém lan này. Trận này tôi xác định rồi là late game thì cũng sẽ không chơi con Wit Persia được đâu anh em ạ Late game là sẽ phải chuyển sang là chơi một là ngộ không hay là cáo Đây ở trong trận đấu này có ngộ không Nên là mình ghép đồ luôn nha anh em nhá Ngộ không hoặc cáo thôi Chứ còn uh, đẻ thì chỉ đầu đầu game thôi anh em ạ Chứ còn để mà late game chơi thì tôi nghĩ là là, là thua đấy, đuổi đấy Không ăn thua đâu đây đây đây, anh em thấy không? Đẻ nhiều chưa? Úi rồi gặp nhà pro đi, úi giời pro đi này chắc là ờ, chửi thầm thôi. <laughs> chắc đang chửi thầm. Vãi cứt thật, đẩy ui ôi đẩy kinh này kia. Đấy là tôi còn chưa lấy cái viên ma lăng rồi đấy. Đẩy 14 máu. Chết rồi. Như này có khi nào là tôi đang tạo nghiệp không? <laughs> Giống như là đi đi tạo nghiệp không nhở Tí nữa vớ vẩn nghiệp nó quật cho thì thôi bỏ mẹ Bây giờ lấy thêm một cái uh, viên ma lăng nữa thì chắc chắn là, là là đi tạo nghiệp rồi Nhờ Lấy một cái bờ linh nữa thì chắc chắn là đi tạo nghiệp rồi đấy Thôi cứ từ từ anh em thông thả thôi Chưa ghép vội Để đấy, tí nữa lấy đồ cho cáo với cả ngộ không cho chắc kèo top 1 Tầm này thì chúng ta vẫn sẽ là đẩy thôi nhưng mà đẩy vừa vừa thôi <clears throat> Đẩy vừa vừa thôi Đánh đến lết anh em ạ Chưa còn hăng máu quá Ghép bờ linh sớm một tí nữa không có đồ thì thôi Cứ từ từ bình tĩnh Ôi mà cứ vớ vẩn gặp Glitter thua không nhở Glitter xả mẹ hết tiền rồi này Thôi thôi chết rồi Glitter xả hết tiền thì khả năng là mất chuỗi này rất là cao ở đây <clears throat> Có khi nào Thôi đúng rồi Ôi giời ơi mất chuối ở round thứ 14 ạ à. Cay thế nhờ Mất chuối ở round thứ 14 Ui mà nó đẩy tôi kinh ấy chứ Vãi 10 máu Thôi xong rồi Phí quá nhở Biết thế rôn mấy cái <clears throat> Thực ra thì cũng cũng có cái cơ sở rôn đấy Có cơ sở rôn đấy Ví dụ như ra con heo hai sao và con Skull Hunter hai sao đúng không? Thì có cái cửa nào ăn được cái thằng đấy vẫn không có cửa đâu anh em ạ, chắc vẫn không có cửa đâu. Về căn bản là không có co đam thì thì thì cũng không giết được. Bọn đấy nó cũng nhây như như mình mà. Cái bọn Greater thì nó cũng là cái bộ siêu đẻ nó cũng khác gì đâu. Nó kẹp vào những cái con đẻ vào kẹp uh, ờ, Whisper rồi kẹp Skull Hunter vào chả khác gì. <clears throat> Mà nó lại bớ vào cái hàng đằng sau tôi trước thì thôi Có ốc 2 sao là có co đam thì thì cũng chịu thôi Cũng chả biết làm nào Trận đấu này phải có cáo anh em ạ Trận này chắc chơi cáo Có Glitter này là chơi cáo là co là ngon này Chơi cáo ngon hơn ngộ không á Thế thì xe vẫn phải có một cái Berlin Tuy nhiên là chưa lấy nha anh em nhá Nó còn nhiều thứ để lấy lắm Đây này có đá ma pháp này thấy chưa Đấy cứ tiết kiệm thôi anh em ạ Rồi nó tự ra đỡ phí một slot Slot kia để dành Đấy có Berlin luôn này Đấy có Berlin luôn này Đấy nhưng mà cứ từ từ anh em ạ Cũng chưa vội Chưa vội Còn rất nhiều thứ để lấy Có cả coi như là là là Cấm đánh rồi thì Thực ra nhá nếu mà chơi như này ấy Late game là có thể chuyển về là chơi gót đỏ cũng được nhá Chuyện này có ca lông Chơi gót đỏ cũng ngon đấy Thôi cứ từ từ anh em ạ Cũng chưa biết được Tôi chưa chốt đồ đâu Trận này nói về mặt gọi là là chơi siêu đẻ thì nó cũng chưa đúng là siêu đẻ lắm đâu anh em ạ bởi vì tôi thấy là nếu mà cái bộ này mà chơi siêu đẻ ấy, thì nó ra ít những cái con như con sói hay là con sâu hoặc là con con uh, whisper nó ra khá ít đấy chúng ta sẽ phải roll để kiếm mà tôi thì tôi lại không chơi kiểu eco xong rồi tôi form bài mà tôi đang chơi là đánh giữ chuỗi nên là cái đấy nó hơi khó nó hơi khó để có thể là form được cái đội hình kiểu dạng như thế nếu mà bài nó không tự ra mà ờ, chúng ta phải roll Thế thôi bây giờ đẩy được nhiều từng nào thì đẩy thôi nha anh em nhá xong tí nữa chúng ta chuyển bài đấy chứ còn tôi thấy là bây giờ chúng ta đẩy vẫn rất là kinh ui thằng này bị đẩy bao nhiêu máu vậy trông to thế nhở 21 máu á 21 máu Mẹ round 16 để 21 máu Đau sót Đau sót thay cho đối thủ luôn Rồi nhưng mà nói thế thôi chứ anh em ơi Chứ còn Thực ra thì bây giờ thì vẫn đang là yếu Chứ cũng không mạnh mẽ gì đâu Đang yếu anh em ạ, toàn một sao Không có co đam Trận này Trận này tôi nghĩ là Nó sẽ có ba hướng để chơi ba hướng để chơi Một là chơi uh, <clears throat> Có thể chúng ta chơi chơi beat Có thể chơi beat kết hợp với cả Đỏ chả hạn 6 bit kết hợp với 4 đỏ Không biết nó mạnh không nhỉ chưa chơi bao giờ Cũng được nhá Nếu mà chơi như thế nó sẽ giống với yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung Ui anh em nhìn này Ui ôi đẩy thằng này cũng kinh cái chứ Cũng kinh đấy nhưng mà chết rồi Quinversia chết rồi cái thứ cái cái hướng thứ hai mà chúng ta có thể đi là chúng ta chơi cái bộ insect cũng được insect thì nó cũng có thể đẻ được nhiều đấy insect cũng là siêu đẻ luôn mèo kẹp insect kẹp heo hoặc là chơi mèo kẹp insect kẹp uh, kẹp kẹp kẹp con uh, con cáo ấy cũng được cũng được chơi thế cũng được hoặc có thể chúng ta sẽ đi theo cái hướng thứ ba chúng ta chuyển sang chúng ta chơi gót chúng ta chơi gót can lông nhưng mà như thế thì nó sẽ không giống với cả cái yêu cầu của anh em đặng minh trung cho nắm đấy mặc dù là trận này cũng chơi gót đỏ thì cũng là uh, ờ, binh đấy cũng binh đấy round 18 rồi lên 9 là kẹp được Thực ra ở level 8 là kẹp được 4 bit kết hợp 4 đỏ đấy Nhưng mà không biết có mạnh không Mà bây giờ cũng chỉ toàn một sao Nên tôi cũng chưa cho vào thôi Tạm thời cứ coi như là Để đây để để Tận dụng được cái con mèo Tận dụng được mèo có thể kích hệ si Sivet đã anh em ạ Ui Vãi cứt thằng này ra ngộ không rồi này Chơi gấu hết nhờ Ui con cầu lướt hai lần kìa Khỏe quá Giết chết con ngộ không không Giết chết con ngộ không Được Giết thêm một con nữa thôi Một con nữa thôi Không được rồi Thôi không sao Cũng chỉ mất 5 máu thôi anh em ạ Thì cũng được Thôi được rồi bây giờ cái tầm này chắc là yếu rồi anh em ạ Cái con cây này bây giờ nó đuối rồi Đẩy đội hình này chắc chỉ đẩy được ở trước round 20 thôi chứ còn sau hai sau round 20 thì cái đội hình này nó yếu lắm, không chơi được đâu. Mà tôi nhìn thấy cái thằng Pro đi trông có vẻ nó đẩy nó vãi cứt đấy. Gặp thằng đấy vớ vẩn lại nghiệp quật anh em ạ. Vừa lấy hình như tôi cũng đẩy cái thằng Pro đi nhiều máu thì phải, đúng không? Bây giờ nó, nó quay lại có khi nó đấm cho tôi vỡ mặt đi chứ. Tôi nhìn thấy cái bộ bit kẹp con cây 3 sao thì trông có vẻ rất to ấy Rau này chắc là ăn được không nhở Ăn được không? Hunter này chắc ăn được chứ Rồi rồi ok Ui đẻ khá nhiều ấy nhá Được đấy Nhưng mà chắc là đây nó sẽ là cái rau cuối cùng Mà chúng ta có thể đẩy được đối thủ à 15 máu đó Đây rồi Storm Saman này Thế là chơi gì? liệu rằng chúng ta có một cú chuyển về gót đỏ không nhỉ? Gót đỏ thì bây giờ tôi lại ghép bố vào cái chém lan rồi. Cái búa chém lan rồi cầm gót đỏ hơi phí nhá. Nhưng mà ở trong cái ờ, cái kho ờ, vũ khí ấy, tôi vẫn giữ lại cái nhẫn lé. À, bây giờ kiếm con dao nữa là có cái hai tia thôi. Có hai tia là chơi được ca lông rồi. Có có sẵn một viên ma lăng ở đây để ghép bờ linh rồi cũng được. Thôi chúng ta sẽ chốt sau Trong cái quá trình roll Trong quá, quá trình roll thì ra được Ví dụ ra ca lông các thứ đi có thể là Chúng ta chốt Anh em nhá Bây giờ cứ lên chỉ đã Lên chỉ đã rồi tính <clears throat> Xin một cái món đồ ở đấy mà nó ngon nghẻ tí Ví dụ như cái nhẫn lé chẳng hạn Đỡ phải nhặt đồ ở trong Ra nhẫn lé luôn đi À kiếm gãy này, nếu mà ra kiếm gãy là ghép được cái cái hai tia đấy. Anh em ạ, à. thì chết thế thì cũng chưa biết được ghép cái gì đây này. Rồi thôi cứ up dần đến 9 thôi anh em ạ. À. Thế là ghép được cái hai tia đấy chứ. Thôi, tôi nghĩ là tôi để dành anh em ạ. À. Hai tia ghép cho Canon cũng ngon. Bài này chính ra chơi gót vẫn ngon nha anh em nhá Chơi gót vẫn ngon Ok Có nên là cho bit vào luôn không nhở Thực ra ở level này là chúng ta có thể kẹp 4 bit kết hợp với cả 4 đỏ 4 bit kẹp 4 đỏ bỏ con mèo đi được rồi đấy Chắc bây giờ tầm này giữ mèo làm gì nữa đâu Glacier Clyde này Bộ này bây giờ nhiều người chơi thế nhở Công nhận cái bộ bộ này nó phải chơi ở level 11 mà rất nhiều ông ham nhá Đấy phải kẹp thêm cái con con flame giạt vào để kiếm được sắc ờ, lên 11 này Rất nhiều ông ham Bộ này tôi đánh giá đâu có cao đâu Yếu của sừ Chơi ở level Tức là chơi Clyde nhưng phải đẩy cấp chứ đéo được roll Không có ba sao yếu lắm Nếu mà thua Phải thắng thì mới mới có sách mà Mà làm gì mà được thắng đâu Rồi Đây Tạm thời thế này anh em nhá vẫn đang uh, làm theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung Chưa có gì thay đổi cả Vẫn là đang đẻ đấy Bộ này vẫn là đang bộ đẻ Tuy nhiên nó phải lên được hai sao cơ Tôi sẽ bắt đầu tôi roll ở level 9 này thôi Roll form Nếu mà không có gì thay đổi chúng ta vẫn giữ cái bộ đẻ này Bộ đẻ lên uh, level 10 kèm 6 bit vào này Cũng được Gặp Brody này trông to thế nhờ Ui mẹ ơi trông kìa Nó có cái con Whispersia hai sao với con cáo hai sao Whispersia ba sao chứ đéo phải hai sao đâu Ui dồi thì nó đẩy Nhìn kìa, sâu kìa, ôi rồi ôi Chết tôi rồi, đến lúc nghiệp quật rồi à Ôi mẹ ơi, đau thế À 18 máu Ơ Ca lông này Có chơi không nhờ, tự ra ca lông Mà đang có sẵn một quả trứng ở đây rồi anh à Có nên chơi gót không nhờ Ra mà không mua thì nó lại sai lắm ra ca lông mà không mua Thôi thì thôi thôi thôi mua vậy Chả biết là bây giờ mà chơi bit nó có ra không ấy Tự nhiên giao ca lông 5 tiền đây Có hai tia anh em nhá Có hai tia rồi Thôi lúc nào nó phải có mấy cái lựa chọn anh em ạ Cho nó chắc Đấy có, có hai tia rồi Có cả giảm hồi chiêu đây rồi Có rất nhiều món đồ cho ca lông ở đây rồi Đấy, mặc dù là có thể là phí mất một cái chém lan nhưng mà tôi nghĩ là không sao đâu. Vẫn được. <clears throat> Đấy, ồ, oh, chuyện này có rất nhiều người chơi Glacier nhá. Thế mới biết là cái bộ này vẫn có rất nhiều ông đâm đầu vào nhá. <clears throat> rất nhiều ông đâm đầu vào cái bộ này. Thực ra tôi cũng biết là lúc mà nó lên được 11 một thì nó cũng ghê Cái đấy thì không ai phủ nhận cả Bây giờ nó đấm tôi bởi vì là tôi chưa đủ bộ thôi anh em ạ à. Anh em đừng cười vội nhá, tôi chưa đủ bộ Cứ bình tĩnh, đến bao giờ tôi đủ bộ bit tôi tôi sang tôi gặp lại xem có đấm được không Làm gì đấm được anh em Trừ khi là nó phải roll Nó phải roll để nó kiếm 3 sao cơ Chứ còn bây giờ cái tầm này nhá, tôi nói thật Bây giờ thì nó vẫn còn mạnh đấy Nhưng mà lên thử round 26 xem Lên đến round 29 là nó đuối lắm rồi Lên 29 mà không có Live Blitz Live 3 sao là đuối lắm rồi Mà chơi kiểu mà để lên được 11 ấy 6 Glacier kết hợp với cả 6 Glide ấy là phải chơi đẩy cấp thì không ai roll cả mà sẽ phải đây đẩy thẳng lên level 10 rồi lên 11 luôn lấy sách up 11 luôn thì lúc đấy cái thời điểm ra 30 là mới mạnh nhưng mà vấn đề là có thắng được nổi không sau ra 30 là không thể thắng được rồi à, anh em cứ yên tâm bọn đấy không có gì đáng lo ở đâu mấy thằng Glide gặp nhau rồi thì cũng cũng đẩy nhau rồi đây này gặp có cả warrior 9 war ở đây này nguy hiểm đấy chuyện này có chín warrior là bit cũng sợ đấy mình là chơi bit mà chơi bit mà dồn đồ cho cáo là sợ của bọn này phết đấy chính ra là, là còn sợ cái bọn warrior này nhiều hơn cái bọn lai vừa nãy cơ đây nó mới là cái lỗi lo này lo là phải lo cái bọn này này càng đấy đẩy kinh khủng khiếp luôn đấy rồi cáo ấy rồi đấy, có trứng rồi là đập đập được cáo hai đấy anh em ạ tầm này đập được cáo hai rồi này Được không? Ôi rồi mà bây giờ tôi tôi tôi tôi tôi không để ý chứ bây giờ tôi mải nói chuyện một lúc mà bây giờ anh em xem kìa. Mẹ bây giờ máu nó đã đứng thứ ba từ dưới lên rồi mà một thằng là ra đi rồi. Máu rất thấp rồi anh em ạ. Thôi xong rồi. Có ổn không nhỉ Chết tôi rồi. Bây giờ phải còn chưa biết là đang chơi cái gì này Tự nhiên thấy thằng Warrior tự nhiên thấy hơi sợ sợ anh em ạ Mà máu thấp lắm rồi Sang tiện là có con Grim ở đây có khi là mua về ông chuyển sang gót thôi Chứ như này thì thì căng quá anh em ạ Căng quá rồi Chưa biết là lấy cái đồ gì này Chưa biết được dồn À đây rồi Thế thì Được không Được đấy 6 bit rồi này Được rồi Anh em ạ Thôi chốt đồ luôn nhá Vẫn chơi siêu đẻ Vẫn chơi bộ siêu đẻ đi Đây ghép cái này vào Chống bọn warrior Rồi Cướp điên Blink Chốt luôn Cướp điên này Rồi lấy cái Blink nữa Đây rồi Đấy Thế là coi như là đồ là tròn trịa Đồ vừa đẹp luôn anh em ạ Đồ này vừa đẹp luôn Ok Nào vừa rồi ghép cái bờ linh hơi chậm Nếu không thì khả năng vẫn ăn được thằng này Ghép bờ linh chậm quá Tung trưởng hơi chậm Ok không sao hết Mất ít máu rồi Được một rao thở Được một rao thở anh em ạ Rồi lọt hai con Con hai con này mất nhiều máu phết đấy 5 máu Được rồi Rồi xả hết tiền thôi anh em ạ Ui cái lông này Có chơi không Ra muộn quá đập trứng mất rồi Đập trứng cho con cáo rồi mới ra Cây nhở ra trước một vài rau thì là ngon rồi đấy Ui gấu nữa này Thôi thôi thôi Thôi Chắc là tôi biết tôi chơi gì rồi Thôi nhá Thôi anh em ạ Ca lông dẹp rồi 4 đỏ kết hợp với cả 6 bit đi Siêu đẻ luôn Trong này là có rất nhiều con đẻ nhá ấy ơi cái lông mẹ vừa bán đi ra Cay nhở Trong cái đội hình này là có cái con uh, Sâu này, con sói này Con gấu này Con heo này Là những cái con có thể đẻ được Đấy, con uh, Skull Hunter nữa Rất nhiều con đẻ luôn á Được không? Gặp lại Greater này xem có ăn được không Bây giờ tôi dồn đồ cho cáo rồi anh em ơi Sợ gì Greater Greater nó sợ cáo lắm anh em ạ Ui rồi sọc một phát gần chết rồi kìa Ui rồi đẩy mớ máu luôn Mà cái thằng Greater nó còn không có khả năng giữ máu cơ Cái thằng Greater ấy mà nó để lọt thì chỉ có chết thôi anh em ạ Chỉ có chết thôi Gặp tôi à nhiều khi là nếu mà úp lồng vớ vẩn ấy Hoặc là bị chọt một phát chết trước khi úp lồng ấy Thì khả năng là bị đẩy tràn nhà luôn Ơ vớ vẩn đấy, lên được top 3 này Ui giời Đấy là ghép được thêm cái, cái, cái, cái gậy gai này Được đấy Rồi Đồ là rất đẹp nhá anh em nhá Đồ nó phải nói là tôi đã coi như là Để dành đồ đến cái lúc cuối tôi mới ghép Bây giờ tôi có 6 món đồ tím Quá là ok luôn Đấy, đồ đồ nói chung là đồ tròn triệu như thế này thì là tuyệt vời rồi anh em ạ. Rồi. Vẫn cần thì có tôn ngộ không nha anh em nhá. Thì nó đợi có tôn ngộ không. À, bán con này đi. Mua Storm. Tí chơi cả Storm Saman mà. Ui, con cáo của tôi kìa. Vừa vào chọn cái gần chết xong rồi bị Doom. Tức là vẫn thua cái thằng này à? Có thua không? Ui không thua cơ Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Trông kìa trông siêu đẻ Được cái chút nhỏ Được cái chút nhỏ Được đấy Được đấy Được đấy Được đấy Được đấy Đẻ ra tiếp kìa Ui rồi con heo đẻ ra tiếp Cắt chuỗi luôn của thằng 9 Wario Được ăn được anh em ạ Bọn này nó nhiều máu Kẹp thêm được bốn đỏ nữa Máu đủ để chơi được với Wario Beat thì sợ Wario Nhưng mà kẹp thêm bốn đỏ thì lại không sợ nữa Ờ bây giờ mới biết <laughs> Được đấy tôi lên vị trí top 2 rồi anh em ơi Ui từ vị trí sắp chết bây giờ lại dãy được lên top 2 kìa Bọn kia nó chết nhanh thế nhở Ôi ôi Nhanh thật đấy Nhanh thật Tôi chưa kịp định hình nhưng bây giờ tôi form được đội hình rồi Form đội hình 6 bit 4 đỏ level 10 Là cũng là rất là ok đấy nhở Trông có vẻ như là không ngán bố con thằng nào đâu Đấy bây giờ mà lên lốt cái con uh, Storm Saman là vào thay luôn cho con Squidman là được Đấy tôi đợi cái con Storm Sama này khống chế Thêm khả năng là Silent Đấy gặp thằng này vừa lấy mày đẩy tao nhiều đúng không Tạo nghiệp à bạn ơi Ồ oh. Ui tôi chết rồi bạn ơi Nghiệp quật rồi bạn ơi Ui rồi ôi <laughs> Ui đi luôn mẹ 25 máu Trời ơi đẩy một phát 25 máu Tức là 1 phần 4 số máu 1 phần 4 số máu và tổng số máu 100% máu luôn Quá đen Quá đen cho coi như là là pro đi mà gặp tôi <laughs> Đen thật đấy, đen thật Đấy, kể ra mà chưa gặp tôi thì cũng phải sống được ít nhất là phải khoảng 3 round nữa ba round nữa nhưng mà ai ngờ gặp tôi nó đẩy bộ này khủng khiếp lắm anh em ơi đẩy 25 máu một round mẹ ơi không biết là gặp những cái thằng còn lại có đẩy được như thế không nhở khả năng là nếu mà gặp cái thằng Clyde ấy gặp thằng Clyde là đẩy được như thế đấy tôi nghĩ là sẽ đẩy được đấy gặp thằng Clyde là sẽ đẩy được đấy chứ còn cái bộ này thì anh em xem nó rất nhiều cái con đẻ ở đây nhá từ cái con Skull Hunter này con uh, sói này con gấu này con cáo này à không phải con cáo con uh, con sâu này và con heo này ui rồi đúng là một cái đàn súc vật ở đây súc vật học ở đây <laughs> ôi trận này đúng là kiểu nhà súc vật học tuấn cơm Giám đốc sở thú Ông Hoàng súc Vật <laughs> mẹ Đẩy kinh đấy Đây rồi chém lan nha anh em nhá Trận này chắc không kẹp được uh, Kira vào đâu Lấy cái chém lan thôi Lấy chém lan thôi Đây à, có nhiều đồ quá nhở Vứt bớt đồ sang cho con heo đi Ờ, à, đây Con heo cầm cái đồ này Rồi Đồ thủ cho con heo đi Cho nó đẻ nhiều anh em ạ Đồ thủ cho heo còn con cáo thì lấy đồ công Cáo lấy đồ công Đấy còn bây giờ thì, thì, thì, thì chắc là Bây giờ là sẽ form hết lên hai sao này Và một vài con lên ba sao Con cáo ưu tiên Con cáo, con gấu và con unicorn ưu tiên lên ba sao là được Thế thôi còn lại là lên hai sao là được rồi Rồi đây Gặp cái thằng Lai xem có đẩy được nhiều máu không nhá ui nhưng nó có tôn tôn không nó clear được anh em ạ anh à tôn không giãn liên tục cái kia nhưng mà không ăn được tôi vấn đề là đi luôn này không ăn nổi luôn đấy không lên được 11 không lên được 11 thì không có cửa anh em ơi bộ đấy nó phải lên 11 cơ đấy nhưng mà làm gì có đủ sức mạnh để lên 11 đâu phải thắng đã đúng không phải thắng thì mới có cái cái cái cửa lên 11 chứ Thắng thì mới có sách thì mới áp được lên 11 Nhưng mà cái đội hình thì nó yếu anh em ạ à. Nó yếu cái vấn đề ấy Quan trọng cốt lõi đấy nó yếu Chả đấm được ai cả Gặp Warrior thì cũng tự chết rồi Đấy, còn hiện tại bây giờ là là đấy anh em thấy không là chỉ còn có warrior có tôi là chơi cái bộ beat và cái thằng chơi mết xanh từ đầu ra được cả ngộ không có thứ rồi kinh ui ngộ không hai vai ạ ngộ không hai còn kẹp cả cáo à kẹp cáo để lấy thêm bít à đấy bây giờ máu nhiều rồi không sợ nữa anh em ạ à. cáo chọt một phát mất có lửa cây thôi ui rồi đẩy cái warrior kìa kinh không bít nó đẩy chết warrior luôn về căn bản ấy là cái bộ này này nó chỉ sợ Warrior khi mà máu nó ít thôi Còn khi mà kẹp thêm bốn đỏ vào thì lại đéo sợ Warrior nữa Rồi bây giờ cho con Storm Saman này vào khống chế anh em ơi Ok gấu lên được 3 sao Rồi thôi bây giờ kiếm cái con cáo 3 sao nữa, nữa thôi là xong Anh em ạ xong à Ê da, ê da, ê da, ê da. Đẩy liên tục như kiểu là sợ tôi làm cái gì nhở Ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, làm gì có cái gì đâu Grand Herat đéo có sợ cướp bài à Ấn kinh đấy Cứ bình tĩnh Cứ bình tĩnh nào, xem nào Chỉnh lại một tí được ấy mà Mình chỉnh một con nó phải chỉnh cả đội hình như giời. Ai mới là cái người lợi thế Thế này là cậu chết rồi bạn ơi Như này là bạn chết rồi Ui rồi sờ tôm Saman đặt quả Silent hết cả đội hình luôn con ngộ không coi như là đứng im mình chết luôn Này thì bay Bay nó đi Bay nó đi Ui xôi ơi Ui mẹ ơi 15 <laughs> máu Càng đấy Càng đấy Đẩy một phát 15 máu thì cũng càng Thế thì round này round cuối rồi à cứ nghĩ là như nào Tưởng là bạn như nào Còn chưa sống được nổi Chưa thọ đến round 35 thì đã đi rồi này Round này làm gì có cái cửa mà qua được cái round này nhở còn có 14 máu thôi anh em ơi Đội hình của địch không hề có một cái con nào có khả năng giữ máu cả Đấy mà đội này là đội beat đấy Nên nhớ là bộ beat này thì nó cực kỳ ờ, Nó đẩy nó rất là kinh Trong đối thủ chỉ còn có con ngộ không là clear được thôi Ngộ không thì bị tôi coi như là dí cho Đứng ở đây hai bên này thì ngộ không có nhảy sang bên nào thì cũng sẽ bị dí thôi Ok Chuyển đi Đéo chuyển à Thế thì cậu đi rồi có cái nút ấn nhanh mà không ấn ồ oh. Soto Saman quả lại đặt hơi ngu đặt được đúng vào vị trí của con con con con già thôi nhưng mà con ngộ không trông phế chưa kìa ui rồi đập nữa đi nhấc tay được đúng một lần để đập chưa kịp giãn lần thứ hai thì đã đi rồi người bốn máu sống rồi không <laughs> để mẹ tôi được không thì thế là trò chơi chắc chắn đã kết thúc rồi 21 máu anh em ạ à. dã man thực sự con heo là gọi là con tôi độ không hai sao của đối thủ chứ không phải của tôi <laughs> trận này tôi còn không ra lủi con tôn ngộ không luôn không ra bất cứ con tôn ngộ không nào luôn nhưng mà con cáo nó làm hết anh em ạ mà tôi không nghĩ là nó chết ở đâu vừa rồi đâu Tôi muốn là nó sống thêm một round nữa Để tôi kiếm mấy con cáo ba đã Rồi chán nhở Lâu lắm rồi chưa chơi được cáo ba Chính ra ấy Lâu rồi không chơi cái bộ siêu đẻ Chơi lại cái bộ siêu đẻ Sướng phết <laughs> Sướng Phải nói là sướng Rất là đã Xem nó đẩy thích thật đấy mà khả năng là tối nay với ờ, cái đam mê với bộ siêu đẻ này tôi sẽ chơi lại bộ siêu đẻ trong cái tối nay nhá. Vậy là hôm nay sẽ có khả năng là sẽ ra hai clip anh em nhá. Đấy. Thì hy vọng là cái clip này nó sẽ được khoảng hơn 100 like cho đến cái buổi tối để tôi có thể là up thêm một clip nữa anh em nhá. Rồi rất là cảm ơn anh em nhé Anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác Anh em yêu quý tôi cũng có thể đăng ký hội viên ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc. Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!